chiến tranh đã qua lâu rồi ngồi nhìn ba tiếng kệ cầu kinh ngồi nhìn ba chắp tay mẹ nguyện cầu cầu mong ba sớm được siêu sinh mẹ tôi chọn mối ân tình ngày ra đi tuổi ba mới vừa đôi mươi còn thơ chưa được hối lỗi vì quê hương ba dã từ lên đường vì quê hương ba hy sinh ở chốn xa trường giờ đây mẹ tôi mãi mẹ dâng lời nguyện cầu trọn đời ba mẹ một mối tình tình yêu quê hương đất nước ngày ba ra đi tôi còn tấm bé mẹ một mình tần tảo chở che trước mặt tôi mẹ chẳng bao giờ buồn nhưng tôi biết mẹ khóc thầm mỗi đêm mẹ tôi chiến tranh đã qua lâu rồi ngồi nhìn ba tiếng kệ cầu kinh ngồi nhìn ba chắp tay mẹ nguyện cầu cầu mong ba sớm được siêu sinh mẹ tôi chọn mối ân tình ngày ra đi tuổi ba mới vừa đôi mưa. chưa được ngôi nôi vì quê hương ba dã từ lên đường vì quê hương ba hy sinh ở chốn xa trường giờ đây mẹ tôi mái tóc đã bạc màu thiết tha ba mẹ dâng lời nguyện cầu trọn đời ba mẹ một mối tình tình yêu quê hương đất nước thầy chúa nguyện cầu con chắp tay nguyện cầu cầu phật chờ che mẹ sống dài lâu cầu phật chờ che